Với những hoạt động tích cực trong năm 2006, một lần nữa công ty Honda Việt Nam đã khẳng định mong muốn trở thành một thành viên thân thiết của đất nước Việt Nam, cùng gắn bó với sự phát triển của đất nước Việt Nam.